gần nhất là cũng năm 2015 à, ấy là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau sắp cưới đến nơi rồi nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia thế đâm ra là lại thôi lại thôi Nào, dạ, dạ anh cảm ơn mày em dạ, cảm ơn dạ, tặng cái gì đây mình mở ra cho mở ra đi cứ mở ra giới đi. thiệu luôn đi à, bộ váy tặng dạ cảm ơn đâu con dạ, con mở ra xem có ướm thử coi nào à, gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không đó con nhắm cái size này con mặc vừa không vừa đúng không dạ size này là size S nên dạ, cái bộ váy rất là đẹp, anh cảm ơn anh ừ. Mời nhà trai Rồi, mời anh trai ngồi Mời nhà gái giới thiệu Rồi, mình mình giới thiệu đi cưng Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh Xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay Xin chào bạn nam kế bên Con tên là Nguyễn Thị Tuyết Hương Con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh Hiện con đang là nhân viên văn phòng Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 26 tuổi Rồi, xin mời nhà trai ạ Xin uh, chào tất cả quý vị và các bạn Xin chào anh Quý Linh và yeah. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân và bạn gái bên, bên cạnh Mình tên là Nguyễn Mạnh Thắng Đến từ ờ, Ninh Bình Hiện tại thì đang ở Hà Nội Công việc ờ, là kiến trúc sư Thêm một việc phụ nữa là mua bán ô tô nữa à. dạ. Mua bán à, ô tô hả mua, em? Ô dạ, tô dạ, dạ, ô tô Thì ô tô đấy, mua bán xe, ô xe tô hơi, là... Xe hơi, Chào em Dạ, chào chị <laughs> sao có cần ngồi hai người bàn với nhau về uh, ô tô không có. đây là con nghiện nha chị giới à, thiệu à, cho dạ. em biết con nghiện ô tô đây ngồi kế bên em đó bởi chị phóng qua đây sớm là vì lý do đó, dạ. đó. là bây giờ em ở ngoài hà nội hả dạ em ở hà nội nhưng mà công trình em làm kiến trúc sư thì công trình có hay có ở Sài Gòn không hay là chỉ có lòng à, vòng Hà Nội thôi? Thỉnh thoảng thôi, nếu mà công nhưng mà kiến trúc thì bây giờ em ít làm hơn, em chủ yếu làm ô tô nhiều hơn rồi. Làm ô tô nhiều hơn, và có vâng. hay vô Sài Gòn không? Có vô suốt ạ. Ờ vô suốt đi chứ à. bây giờ người ta là sống và <laughs> lớn lên ở Sài Gòn đây nè. À vâng thế không quan trọng ạ. <laughs> Có thể ở luôn được mà. Ở luôn được đúng không? Chứ <laughs> ừ, Đó vậy cho yên tâm. Dạ. Điểm, mạnh điểm yếu thế nào nói với bà mối nghe đi kìa. Cho à. nói lớn cho bạn bên đây nghe nữa. Dạ, điểm mạnh của em thì là vẽ vẽ đẹp và thích kinh doanh về ô tô và nói chung là những cái đồ điện tử là cũng thích giao lưu bạn bè gặp gỡ nhiều. Ừ thích đi du lịch thì em đi nhiều lắm ví dụ, có những lúc mà tùy hứng đi có khi xách xe chạy từ đây ra Hà Nội hoặc là từ Hà Nội vô đây hay quá à, còn à, em có ờ, điểm yếu gì không điểm yếu thì nghiện smartphone <laughs> tức là rảnh ra cái là là cầm smartphone lên là... tại chưa có ai thôi nếu có thì chắc không nghiện đâu <laughs> mời nhà gái dạ ưu điểm của con là ờ, con sống vui vẻ hòa đồng con biết nấu ăn con khéo tay con ờ, sống tình cảm Rồi, um, khuyết điểm mình có cái nhược điểm gì không con ít nói con sống hướng nội sống hướng nội cái đó đâu có phải là nhược điểm đâu ít nói cũng không phải là nhược điểm luôn cái nhược điểm ghiền smartphone thì có thể là nhược điểm đó đúng không mình có ghiền không dạ không con không có ghiền điện thoại vậy hả như vậy là bên nữ tôi không có điểm xấu nha nhà trai ơi <laughs> rồi vậy là bây giờ nói nếu mà nói về à, chuyện tình yêu á thì à, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Dạ trước giờ con chưa có yêu ai hết Chưa yêu ai luôn á hả? Dạ Trời ơi cô gái tinh khôi của tôi thêm một người đã xuất hiện rồi Trời ơi nhà trai ơi Bạn có bị áp lực hay không? Dạ, Trời ơi cười sung sướng cười Rồi <laughs> như vậy còn mình thì sao nè? Em thì cũng trải qua mấy mối tình rồi Gần nhất là cũng năm 2015 ờ, ấy là cũng cả hai gia đình hai bên cũng gặp nhau cũng sắp cưới đến nơi rồi nhưng mà thì bạn gái lại đi du học rồi này kia thế đâm ra là lại thôi lại thôi ừ. rồi mối tình tiếp theo mối tình tiếp theo thì ờ, một bạn gái cũng ở trong ờ, Sài Gòn này cũng chỉ được hơn một năm thôi kiểu cứ hay bị ờ, bạn gái là hay bị vương vấn đến người yêu cũ thế đâm ra là nó lại cứ, thôi à, và xảy ra nhiều cái vấn đề khúc mắc là ừ. thôi như vậy ừ. thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào cái Nếu gu của em đó cái em, gu của em, em thì nói... là con gái thì phải trắng trẻo một chút hiền lành ừ. và ừ. năng động một chút tức là giao tiếp rồi các thứ thì em thì cũng hay đi nhiều hoặc là là có thể là gặp gỡ bạn bè này kia thì nhưng mà cũng giao tiếp khéo một chút là được <laughs> dạ cũng chào chú Quyền Linh à, chào con cô gái xinh đẹp ha trời vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á tại môi trường của con là nữ hồi trước con đi học á, thì lo tập trung học rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ môi trường con gì? Dạ con làm trong hệ thống liên trường ngoại ngữ ừ. ở thành phố Hồ Chí Minh thì uh, con chỉ tiếp xúc với lại uh, học trò nhỏ và phụ huynh thôi và các cô nữ, cái cô đồng nghiệp nữ nên là con ít có cơ hội mà gặp gỡ ờ, bạn nam. À. Bên đây anh này anh cũng lớn hơn con một số tuổi đó. À, con có ngại gì không? Dạ lớn hơn nhiều tuổi, vài tuổi thì cũng không sao. Ừ. Thì uh, con cũng muốn quen một người mà chín chắn. Chín chắn đúng không? Anh này chín chắn rồi làm ăn kinh doanh này kia rồi ha nói chung cũng không có lớn hơn con một thôi một con giáp thôi không có gì hết em thích một cái mẫu người lý tưởng như thế nào về ngoại hình á, thì ờ, con thích một người cao khoảng 1 m bảy ừ. dạ khuôn mặt thì nhìn phúc hậu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ừ. tính cách con thích một người ấm áp chung thủy trung thực và đáng tin cậy ừ. có được bao nhiêu phần trăm chắc cũng được bảy tám mươi phần trăm <laughs> bảy tám mươi phần trăm rồi nào mở rào no, dạ chào anh, có món quà gửi anh no, thanks. cảm ơn anh dạ, ừ, tặng cái gì để mình mở ra cho mở ra đi cưng mở ra đi. giới thiệu luôn đi dạ, bộ váy tặng <laughs> dạ cảm ơn ạ đâu con dạ. Ờ, con mở ra xem có đúng, đúng thử coi nào cái, ờ, gọi là đúng cái sở thích rồi cái kiểu dáng mình thích hay không đó con nhắm cái size này con mặc vừa không vừa đúng không dạ size này là size S Tức dạ cứ... cái bộ váy rất là đẹp anh cảm ơn anh mở quà của bạn gái đi hôm nay đến đây em có món quà nhỏ dành cho anh à, cái cà vạt <laughs> sao hai người này có cái gì nó rất là bluetooth với nhau nha đúng rồi bộ váy thì giống như bộ váy cưới vậy đó còn cái cà vạt thì để ấy bộ vest chú rể eo thử <laughs> luôn đi em có biết ờ, con có biết gài cà vạt không lâu lắm rồi không thắt không <laughs> Chắc bé là... hỏi với hương này con con, con có biết không Dạ con chưa có học thác cà dạ. vạt thì con hy vọng là hôm nay con tặng cho anh thì dạ. con cần cơ hội để ờ, hôm ừ, lần khác con sẽ thắt cho anh. Ừ. Dạ. <laughs> Lâu lắm rồi con không thắt. Ừ. Trời nó hợp với cái quần quá, cái màu nó hợp quá. Ồ ờ, không nhớ chắc quên tắt rồi, tắt tắt sai. Không sao đâu cứ cho nó ấy ở đấy cho nó dấu nhấn em ơi không cần thiết phải đúng hay sai chỉ cần biết là nó nó nó, sai, nó sai, hợp nó là được rồi kệ nó đi ngược rồi đây cứ để này cho chị cứ như này cho chị có còn hơn không <laughs> bây giờ mình có thể hát giao luôn bài à. đó à, hôm nay à, đến với chương trình thì con có chuẩn bị một bài hát dành tặng cho anh nếu thời gian có quay trở lại Ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi Em sẽ vẫn bước về phía ấy Phía tấm rèm buôn khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi Gọi em người xinh đẹp ơi hãy cứ gọi em như xưa anh vẫn gọi uh, nếu không gian có quay trở lại đêm có nền vàng đêm sáng hoa tươi em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang chào dâng lặng nghe lời dịu dàng anh nói anh yêu em, anh yêu em rất nhiều Ngay chỗ đó là để ngắt ngang ngay chỗ đó là là đúng luôn á <laughs> Chàng trai đáp lại đi ừ. Thế thôi xin ta tặng chương trình và anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái một bài hát à, một đoạn thôi Một đoạn okay. của bài à, Sông Đắc Đông mùa xuân về Đó <laughs> Giao lưu ánh mắt về kia coi Chim cơ tia bay tới nghiêng cánh chào đắc rông bờ làng khoe sắc thắm gió đưa hương đôi bờ tây nguyên ta uống nương một nguồn nương cách mạng một nguồn nương bang hồ Ê gọi mùa xuân tới cho tiếng ca rộn vang ta gọi mùa xuân tới cho tiếng chiêng rộn ràng ta nghe trong lòng núi bước chân trường sơn của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng đắk rông ơi tây nguyên ơi cái cặp này á dạ. hình như là không ai dám nhìn ai mà nay nó hát người hát người chào cờ rồi thôi về vị trí đi nào dạ. mình cảm nhận về nhau rồi ờ, ví dụ như là công việc của anh thì nói chung là anh đi nhiều lắm ờ, đi xa nhiều khi là bạn gái có thể thông cảm được hay không nhưng khi đi xa rồi lại nghĩ này kia thì nó cũng <laughs> phiền phức cái thời gian đi làm em ừ. làm luôn cả cuối tuần cái thời gian mà em nghỉ thì ờ, mọi người thì ờ, đi đi làm còn cái thời gian mọi người nghỉ ngơi thì em đi làm cho nên là cái múi giờ của em nó cũng ờ, không có giống mọi người nếu mà hẹn hò thì cũng cái thời gian của em là em chỉ nghỉ vào thứ sáu thôi tức là trong tuần là chỉ có thường thường là chỉ thứ sáu thôi còn các ngày khác là đa số là bận rồi dạ em đều đi làm, à, làm. về trễ ạ à. ừ tất nhiên thì cái việc hẹn hò đi làm thì mình hẹn hò sau giờ làm cũng không vấn đề gì chúng ta quan điểm về hôn nhân như đình thế nào hai bạn nói cho nhau nghe đi còn ví dụ như là cuộc sống nếu mà em muốn ờ, gia đình người chồng sau này thì, thì theo em thì như nào là là phù hợp cho em nhất ừ, em thích một người mà quan tâm và chia sẻ lẫn nhau lắng ừ. nghe có sự có trách nhiệm dạ ừ. em muốn tìm một người có bờ vai vững chắc vì ờ, em sống thiên về tình cảm á nên là ừ cần một người quan tâm và quán xuyến gia đình bây giờ à, em có 30 giây để có thể nói một cái điều gì đó từ trong đáy lòng của mình với bên nhà gái rồi sau đó mình tiến hành bấm nút thôi tùy em muốn nói gì nói ờ, nói chung là gặp nhau là cái duyên còn à, mình có thể là dụ hẹn hò tìm hiểu thêm còn cái việc nếu có cái duyên tới được nữa thì là mình đi xa hơn hết thời gian giờ mình bấm nút nha <laughs> chúng ta để tay vào nút bấm làm cái bấm hay không là quyền của các bạn bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó nào hãy hướng về phía trước quyết định sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian à. đá bóng chúc mừng đó. hãy nắm tay nhau đó được rồi cũng hợp lý đó hả hợp lý chứ à. tôi xin phép em luôn đi đặt nụ hôn đầu tiên ui dạ. rồi ôi áp lực quá áp lực quá cơ em gái à, sao con xúc động vậy nói cái cảm xúc mình lúc này coi ừ, cô với kia cũng khóc luôn rồi yeah. Ờ, con con sống thiếu tình thương từ nhỏ là hôm nay con đi với các cô với chú cái ờ, con đi với các cô và chú con thì khi con nghe anh nói như vậy thì con cảm thấy um, cảm động ừ. một con, người con sống thấy, à. con thấy anh là một bờ vai vững chắc không một sự ấm áp không con có cảm nhận điều đó không dạ, tay ấm ấm ừ. nha